Hello, hello, 12 Vâng, xin chào mừng tất cả anh em Cảm ơn anh em đã quay trở lại Đó là kênh soi cầu xài Thành chủ số miền Nam của mình anh em nhé Và nói đầu tiên thì mình xin gửi lời chúc tới tất cả anh chị em khu vực Việt Nam một buổi chiều thật vui vẻ với những người thân yêu của mình anh em nhé Và ngày mai là một ngày đại thắng thực sự của ngày thứ ba anh em ạ à. Đấy, thì sau một chuỗi thời gian mình à, vắng bóng trên kênh youtube soi, soi cầu sổ số miền Nam anh em ạ à. Thì ngay ngày hôm nay mình đã quay trở lại đây đúng không ạ Tìm những cầu kèo, cầu lôi cho tất cả anh em Thì cái kênh của mình ngày hôm trước thì nó bị lỗi anh em nhé Đúng không ạ Bị một cái gậy cộng đồng xóa cái ngày video của ngày 14 đúng không ạ Ngày 14 tháng 1 năm 2020 anh em nhé Và hết hạn vào ngày 25 tháng 2 đúng không ạ Năm 2020 thì Bây giờ mình mới lên cập nhật kết quả số của ngày hôm nay và dự đoán chưa tham khảo tất cả anh chị em chưa tham khảo vào ngày mai anh em nhé đúng à đấy thì sau rồi ngày hôm nay thì tất cả anh em đều khỏe mạnh cả chứ đúng à đánh những cái cầu lô cầu đề có trúng không ạ à? đấy mình chỉ gửi tất cả anh em những lời chúc thân thương nhất anh em nhé đúng à và rồi thì mình không mất nhiều trang cầu kèo mình sẽ điểm lại kết quả của số của ngày hôm nay cho tất cả anh em thì ngày hôm nay rất chi sổ số miền Nam sổ ta rất chi ok anh em nhé thì ngày hôm nay sổ số miền Nam sổ chúng ta sẽ ba đài rất chi ok anh em ạ. Đặc biệt của đài miền Nam đúng không ạ? Thì nó rơi vào con à, Sài Gòn, và Thành phố Hồ Chí Minh thì nó rơi vào con 62 anh em nhá, đúng không ạ? Và đặc biệt của Đồng Tháp thì nó rơi vào con 82 anh em nhá, đúng không ạ? Và Cà Mau thì 02 anh em nhá, đúng không ạ? mình cũng xin chúc mừng tất cả anh em ngày hôm nay đánh đó là đánh đầu đuôi đó đuôi hai của ba đài thì ngày hôm nay nổ rất chi là tưng bừng đấy anh em nhé đuôi hai đúng không ạ 62 82 02 thì ngày hôm nay nổ rất chi là ok rồi anh em nhé xin chúc mừng tất cả anh em và giải 8 của ba đài thì đài thành phố Hồ Chí Minh rơi vào con đúng là 43 này và Đồng Tháp con 08 anh em nhé và đài Cà Mau là con 13 này rất chi ok rất chi là tưng bừng được được anh em ạ à. đấy mình xin chúc mừng tất cả anh em ngày hôm nay đã chiến thắng một cách hoàn toàn được được anh em nhá đúng ạ đấy, rất chi ok mình xin chúc mừng anh em và các đầu lô tô của tất cả tất cả các ban đài thì ngày hôm nay lô tô ra rất là đẹp anh em nha đấy rất chi là ok anh em nhá đúng không ạ đấy lô tô thì ngày hôm nay nó chỉ cập nhật được nền mình đúng không ạ mình chỉ mở cái kết quả của ngày hôm nay tất cả anh em đúng không ạ rất chi là tương bừng rồi anh em nhá đúng không ạ đấy, ngày mai mình sẽ lên và mình sẽ phân tích những cái nào đó cho nó rõ ràng cho tất cả anh em được đúng không ạ thì ngày hôm nay mình quay trở lại đây thì mình chỉ lên nói kết quả ngày hôm nay và dự đoán những con quân lô hoặc là cái cầu đề đặc biệt lô xiên lô đá tất cả anh em chơi tham khảo vào ngày mai trên kênh đó là kênh soi cầu sài thành số miền nam của mình anh em nhé đúng không ạ và rồi mình sẽ quay trở lại tính điểm qua kết quả những con lô tô cầu đặc biệt của ngày mấy ngày trước của mà của ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 anh em ạ. Đấy, thì đài Bến Tre đúng không ạ? Con đặc biệt thì nó rơi vào con đúng không ạ? 706 anh em nhá. 06 đúng không ạ? con trẻ 8 đây là con 88 anh em nhé ngày hôm đó mình xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng những cầu lô cầu đề hoặc là lô xiên lô đá rất chia được rồi anh em nhé đúng không ạ đó là của đài đó là đài à, bến xe đúng không ạ và đài vũng tàu thì mình sẽ kiểm chứng tất cả anh em ngày hôm trước của ngày mùng 3 đúng không ạ ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 con đề đặc biệt đúng không ạ nó rơi vào con đề 81 và con trải 8 con là 61 anh em nhé đúng không ạ đầu đuôi đều có đuôi một anh em nhé ngày hôm đó xin chúc mừng tất cả anh em chiến thắng một cách hoàn toàn anh em nhé và tiếp theo thì ngày đài đài Bạc Liêu anh em nhé, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 đúng ạ. À? Con đề đề 06 này, đúng ạ. À? Con lô con giải 8 là con lợn lô 96 anh em nhé, cùng chạm đuôi 6 anh em ạ. À. Mình xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng rực rỡ rực rỡ trên kênh đúng không ạ? Đấy. Và rồi, và quay trở lại đúng không ạ? Mình sẽ tìm những con lô tô hoặc là cầu đặc biệt cho tất cả anh em chơi tham khảo ngày mai trên kênh YouTube đúng là xuất cầu giải thành sổ số miền Nam anh em nhé. Đúng không ạ? và mình sẽ đi tìm đó là đài nào trước anh em đài bến xe anh em nhé anh chị em để ý cho mình những con lô đẹp nhất của ngày mai đúng không ạ thì anh chị em nhìn cái biên đạo và chạy tiếp tục kê ngày mai trên kênh youtube sơ cầu sài thành bắt đó là độc thủ lô 02 anh em nhé và hai con song thủ lô cho tất cả anh em chưa tâm khảo vào ngày mai thì song thủ lô thì mình sẽ kết tất cả anh chị em một cặp anh em nhé một cặp lô tô mình chắc chắn nó sẽ nổi tất cả anh em đúng không ạ nắp cắn nó sẽ đẻ anh em đúng không ạ để vào bờ thành công anh em nhé đúng không ạ cặp 6886 này mình kết tất cả anh em mạch thủ lô của đài bến tre anh em nhé bến tre đài bến tre độc thủ lô 02 này độc thủ lô 02 anh em nhé 02 bạch thủ lô 6886 anh em nhé 68 này và 816 anh em nhé chơi đập khảo ngày mai trên kênh youtube sài soi cầu sài thành số số miền nam anh em ạ à. đấy và rồi mình sẽ đi tìm đó là đài đài vũng tàu anh em nhé đúng ạ mình sẽ vào thống kê đúng không ạ mình sẽ bấm vào cái đài Vũng Tàu tất cả anh em Vũng Tàu ở đâu đúng không ạ Vũng Tàu thì nó nằm ở đâu anh em ạ Vũng Tàu ở đây anh em ạ Đấy, mình sẽ mở tất cả anh em tìm cho cái lô tô đẹp nhất tất cả anh em thì anh chị em nhìn lên màn nhỏ cho mình đúng không ạ tìm chờ xíu mình sẽ tìm những con lô tô đẹp nhất tất cả anh em được thủ lô 24 anh em nhé độc thủ lô 24 chưa tham khảo anh em nhé và hai con song thủ lô đúng không ạ hai con song thủ lô hai con song thủ lôi tất cả anh em thì ngày mai trên đường ngụ soi cầu giải thành xuống miền Nam kết cho tất cả anh chị em hai con đó là con con nào đây con nào đây 84 và 85 anh em nhé 84 85 anh em ạ cầu chạy cho thời chiều kề okay, nhà nhé 84 đúng ạ độc thủ lô này mình nói độc thủ lô bao nhiêu anh em ấy mình sẽ mở tất cả anh em độc thủ lô 24 đúng ạ độc thủ lô 24 24 anh em nhé 24 bạch thủ lô 84 85 anh em ạ 84 và 85 anh em nhé 85 và Đại Bạc Liêu mình sẽ đi tìm tất cả anh em Đại Bạc Liêu đúng không ạ Bạc Liêu Đại Bạc Liêu anh em nhé Và rồi mình sẽ đi tìm con độc thủ lôi cho cả anh em độc thủ lô nó nằm ở đâu độc thủ lô là con gì đây con gì đây con gì đây ngày mai kết cho anh em chơi độc thủ lô độc thủ lô độc thủ lô anh em nhé ngày mai độc thủ lô 38 anh em này pha bạch thủ lô 2442 anh em nhé 2442 anh em ạ 2442 anh em nhé chơi tham khảo ngày mai đúng không ạ độc thủ lô 38 này độc thủ lô 38 anh em nhé 38 và bạch thủ lô 2442 bạch thủ lô đúng không ạ 24 42 anh em nhé Trước tham khảo ngày mai Và mình kết cho tất cả anh em bao lô ba đài anh em nhé Bao lô ba đài anh chị em cân nhắc là bao lô ba đài anh em ạ à. Đúng không ạ 12 21 anh em nhé Trước tham khảo ngày mai trên kênh youtube soi cầu Sài Thành của mình anh em ạ à. Đấy và mình chỉ nói với tất cả anh em nên dừng ở trên kênh mức trên kênh youtube là dừng ở mức tham khảo anh em nhé tránh tình trạng anh chị em chơi to chơi lớn trên kênh youtube nhé còn anh chị em nào mà loạn cầu loạn số đúng không ạ muốn nhận con số chuẩn xác để vào bờ lô xiên lô đá đầu đuôi như thế nào đó thì chúng ta nhanh tay kết bạn với Zalo của mình 0966 708 474 anh em nhé. Luôn nhận được sự tư vấn nhiệt tình của tất cả anh em để giúp tất cả anh em vào bờ thành công anh em nhé. Đúng không ạ? Mình không hứa sẽ đưa tất cả anh chị em vào bước trở sang đúng không ạ? mình chỉ hứa sẽ đưa tất cả anh chị em có những cốc bia trà đá về hè đúng không ạ đi du lịch ở đâu đó anh em nhá đúng không ạ và đến cuối video thì anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy để cho mình một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình anh em nhé mình luôn sẵn sàng giúp tất cả anh em vào bờ thành công anh em nhé và đến cuối video thì mình luôn chúc tất cả anh em có buổi tối thật vui vẻ đến những người thân yêu của mình anh em nhé